Rồi, hello mọi người Chào mọi người quay trở lại với kênh Chu Du Vlog ha Thì trong cái video hướng dẫn về TikTok Shop ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người cái cách để mà làm sao tạo được chương trình flash sale trong khi livestream ha thì mọi người cũng biết là hiện tại TikTok Shop nó có rất là nhiều mã cho khách hàng ngoài những cái mã danh giá 25k 70k thì nó là shop nào cũng có ha mà khách hàng nào khi mua lần đầu tiên cũng có hết và bạn tưởng tượng xem ngoài những khuyến mãi đó ra khi bạn livestream á bạn còn có thêm cái chương trình flash sale giảm giá trực tiếp cho khách hàng trong livestream nữa thì bạn nghĩ xem cái khả năng chốt sale của mình nó có cao hơn không đó là một cách rất là hiệu quả ha nên thành là trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng mọi người cách để mà tạo flash sale cho shop trong khi livestream ha nào bắt đầu ha các mọi người thì đầu tiên để mà thiết lập cái uh, chương trình flash sale cho các sản phẩm trong livestream á thì mọi người truy cập vào trang chủ của tiktok shop ha à, sau khi mình đã vào rồi thì mọi người tiếp tục vào giúp mình là cái phần và giúp mình cái phần công cụ quảng bá nè thì tại đây mọi người sẽ thấy một cái mục gọi là ưu đãi chấp nhoáng ha thì một ưu đãi chấp nhóm rồi bạn có thể đặt tên cái phiên mãi này là gì ta giảm giá vui chẳng hạn nhẹ chọn cái giờ bắt đầu ở đây mình sẽ chọn ví dụ 22 giờ 30 đi bắt mình livestream lúc 2 giờ 30 rồi kết thúc sẽ vào lúc 23 giờ không không cùng ngày đúng không là trong vòng nửa tiếng thì cái sản phẩm mình muốn khuyến mãi ngày hôm nay á rồi là quần đùi nam vải dù ha rồi bạn bấm chọn nè giá ưu đãi là cái giá này sẽ là cái giá trong chương trình flash sale ví dụ như bạn giảm 39 ngàn flash sale còn 35 ngàn chẳng hạn ok rồi sau đó bạn bấm là tôi đã đọc và đồng ý điều khoản của dịch vụ công cụ quảng bá cho người bán của tiktok shop nhớ là tích cái này mới được ha còn không thích là mới gửi được một cái nữa là tại đây mọi người có thể chọn là đặt giới hạn cho người mua là người mua có thể mua một cái một lần hai cái hoặc ba cái chẳng hạn tại vì flash sale mình không mình mình không muốn là mọi người mua nhiều hoặc là sản phẩm mình đã siêu lỗ để mình lấy tương tác đó, thì mình sẽ không muốn mọi người đặt nhiều đúng không thì có thể đặt giới hạn ở đây ha nhưng mà mình thì mình không sợ nên mình chơi tắt rồi ở đây bạn đặt không giới hạn nè rồi bấm gửi rồi ok và chương trình flash sale của mình đã thành công ha rồi vậy là chương trình flash sale của mình đã thành công ha và bây giờ mình sẽ à, cùng nhau chuyển sang điện thoại một livestream để mà coi thử là làm cách nào để đưa cái sản phẩm được và nó siêu nó lên đầu tiên và mọi người có thể nhìn thấy sản phẩm đó biết cái mức giá của nó sẽ hiển thị như thế nào trong cái livestream của mình ha rồi chuyển qua điện thoại thôi nào ok đầu tiên mọi người vào cái mục đầu tiên là mọi người vào tiktok ha sau đó bấm vào cái mục like ha rồi mọi người tại đây mọi người bấm vào cái dấu mũi tên xuống nè đó rồi chọn theo cái mục là thêm sản phẩm ha tại đây mọi người sẽ thêm cái sản phẩm nào mà mình muốn cho vào cái livestream của mình đó thì mọi người thể thấy là, là cái quần lúc nãy mà quần đùi nam vậy và lúc nãy mà mình set flash sale á 39 còn 35k giờ đã hiện là 35k rồi ha kết thúc sau 16 phút nữa thì nghĩa là bây giờ là 43 rồi ha thì sẽ còn 15 phút nữa nó sẽ là hết hết flash sale cái này sẽ kích thích người mua người ta sẽ mua tại vì nó còn có 15 phút nữa thì trong livestream mình cố gắng giờ mình sẽ phát thử cho mọi người xem ha, nó hiển thị như thế nào ha rồi sau khi vào livestream mọi người ấn vào cái phần cửa hàng của mình nè rồi tại đây nó sẽ hiện lên các cái sản phẩm mà mình để thêm lúc nãy ha đó ở đây bạn thấy là cái quần đùi nam vải da cái giá 35 ngàn phụ lá siêu nó cũng đã ha bây giờ mình sẽ ghim lên ha nó sau khi mình ghim lên á thì nó sẽ xuất hiện ở trên đầu livestream và mình chỉ cần nhắc mọi người là cái sản phẩm này nó chỉ còn thời gian là 15 phút chẳng hạn 14 phút chẳng hạn là hết hết chương trình ưu đãi giảm giá cho flash sale ngày hôm nay thì cái câu đó sẽ là cái câu chốt và giúp cho khách hàng người ta kích thích người ta mua hàng hơn ha thì cái này khả năng livestream á sẽ nó tùy vào cái khả năng của mỗi người ha nhưng em cũng chưa có kinh nghiệm thì mình có thể tham khảo những livestream của các người mà đã livestream giỏi rồi trên các nền tảng giống như là Shopee, Facebook hoặc là Lazada ha có rất nhiều người livestream giỏi thì mọi người sẽ học ha mình cũng là một người không giỏi nên thành là mình cũng đang phải học hỏi dần dần thì cốt của cái video ngày hôm nay là chị muốn là hướng dẫn mọi người cái cách để mà làm thế nào thêm một cái sản phẩm flash sale vào livestream để kích thích người mua người ta người ta mua sản phẩm của mình ha vâng á chúc mọi người thành công và video của mình xin hết đừng quên ấn khóa lâu và theo dõi kênh để cập nhật những video tiếp theo của mình ha mọi người có câu hỏi có thể để lại bình luận phần bên dưới để mà mình sẽ trả lời mọi người trong cái hiểu biết của bản thân ha xin cảm ơn mọi người rất nhiều